À, có câu hỏi rằng là có nên mua những cái dự, à, bất động sản tại những dự án có quy hoạch một phần 500 hay không thì à, nếu mà bạn thấy cái video này à, có thể có giúp ích cho một ai đó hãy giúp giùm tôi chia sẻ video cho họ và subscribe cái kênh youtube của tôi để bạn có thể nhận được cái video sớm nhất khi tôi đăng cái video mới lên à, chúng ta sẽ chia sẻ về cái vấn đề mà chúng ta có nên mua những cái ờ, quy đất hay là những cái ờ, tài sản được hình thành trong tương lai hay không thì điều quan trọng nhất là bạn phải xem xét các dự án đó nó có được cấp phép 1 phần 500 hay không thì quy hoạch được cấp phép 1 phần 500 có nghĩa là gì khái niệm về quy hoạch 1 phần 500 thì đầu tiên đó là À, cái dự án khi mà muốn được cấp phép một à, năm trăm thì phải được cấp phép một phần hai ngàn trước thì quy hoạch một phần năm trăm đó là cái người ta sẽ cụ thể hóa chi tiết hóa những cái hạng mục công trình theo cái quy hoạch 1 phần 2 ngàn và trên cái việc mà được à, quy hoạch được cấp phép 1 phần 500 đó nó sẽ thể hiện chi tiết về việc mà bố trí cụ thể tất cả các công trình được hình thành trên cái uh, miếng đất đó và cho ta thấy uh, rõ ràng về cái hạ tầng kỹ thuật hạ tầng cơ sở uh, và có thể là um, chi tiết bố trí đến từng ranh giới của cái lô đất về cái quy hoạch 1 phần 500 được gắn liền với các chủ thể à, nhất định ví dụ như là dự án khu dân cư hoặc là dự án nhà máy hoặc là dự án khu công nghiệp và cái dự quy hoạch 1 phần 500 này à, đó là cơ sở để cơ quan thẩm định à, cấp phép cho dự án nếu không có cái chi tiết 1 phần 500 thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ không cấp phép và khi mà bạn đi mua bất động sản bạn phải luôn luôn yêu cầu được xem hay là hỏi rằng là có cái cái bất động sản đó đã được cấp phép 1 phần 500 hay không đã có giấy phép xây dựng hay chưa thì đó là cái điều mà bạn phải luôn luôn quan tâm và cái ờ, chúng ta sẽ nói rõ hơn về cái quy định về quy hoạch tỷ lệ 1 phần 500 thì cái quy hoạch 1 phần 500 này á, thì phải được gắn liền với một dự án đầu tư và đây là cơ sở để cho các dự án ờ, xây dựng được hình thành và các chỉ tiêu về xây dựng à, chi tiết bắt buộc à, phải thể hiện được cơ sở hạ tầng cơ sở kỹ thuật hay là à, công trình hạ tầng hay những cái thiết kế hay là những kiến trúc của cái dự án đó và quy hoạch 1 phần 500 còn xác định được mối quan hệ à, giữa các công trình quy hoạch và các yếu tố bên ngoài như là tường rào cống rãnh ha và cơ quan nào sẽ cấp phép à, 1 phần 500 này thì tùy vào cái dự án à, được thực hiện bởi các cơ quan chức năng ví dụ như là cái dự án thuộc thẩm quyền được cấp phép của chủ tướng chính phủ thì bộ xây dựng sẽ cấp phép hoặc những dự án thuộc quy hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh thì ủy ban nhân tỉnh sẽ cấp phép hoặc các dự án mà xây dựng về nông thôn thì ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ cấp phép dự án này vậy câu hỏi đặt ra là mình có nên mua à, những cái đất hoặc là à, bất động sản được hình thành ở trong tương lai và có quy hoạch 1 phần 500 hay không thì à, cái việc mà là nếu bạn mua những dự án có quy hoạch 1 phần 500 sẽ đảm bảo cái tính minh bạch của cái dự án à, và khi mà bạn nhìn vào cái quy hoạch 1 phần 500 này thì bạn sẽ biết được tất cả những cái thông tin rất là rõ ràng và tránh cái trường hợp mà môi giới sẽ lừa gạt bạn à, sẽ cung cấp những cái thông tin giả cho bạn và quy hoạch 1 phần 500 này dựa vào cái quy hoạch này thì nhà nước sẽ cấp à, sổ hồng cho bạn hay hay sổ đỏ cho bạn dựa vào cái quy hoạch này thế khi mà bạn mua những cái dự án à, được cấp phép 1 phần 500 thì bạn phải xem là dự án đó đã được, được cấp sổ uh, giấy uh, dấu đỏ hay chưa có đóng dấu đỏ hay chưa ha tại vì á có thể là họ sẽ uh, nộp uh, xin uh, quy hoạch 1 phần 500 nhưng chưa được cấp phép thì cũng đó cũng không phải là có cơ sở pháp lý rõ ràng và nếu đối với những cái dự án lớn thì bạn có thể xem xét trên website của uh, Bộ Xây dựng bạn sẽ thấy được rõ ràng là cái quy hoạch một phần 500 được cấp phép như thế nào đó là một vài cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng cái việc mà đi đầu tư của các bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi và uh, lợi nhuận cao xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo